我也在等。 hôm nay con số về cũng đông mạng nó không bị lag mấy Hello, xin chào các em Hello Hoàng Vi, Nguyễn Thị Quyên Chào Clever Nguyễn Chúng ta um, Hello Nguyễn Duy Hương Hôm nay có vẻ mạng khá là ngon nghẻ đấy Không đến nỗi đâu Ok, rồi uh, Hôm nay thì lại bị muộn mất một chút đúng không? bị muộn mất một chút rồi hẹn chúng ta lúc 8 giờ nhưng mà cái khâu ờ, setup cô cũng đến muộn một tí nữa mới cả setup cũng hơi lâu thế cho nên là không xem được à không biết tiếng Anh mấy à? không biết tiếng Anh mấy vẫn học được nhá bởi vì là uh, những cái kiến thức mà hôm nay cô giảng ở đây thì nó cũng chỉ mang tính chất basic thôi căn bản thôi nó rất là căn bản cho nên chúng ta yên tâm Đấy, chúng ta nhớ là chúng ta hãy share về tường của mình để lưu lại và chúng ta nhớ tag bạn của mình vào để học cùng nhé. Ok, bây giờ thì uh, mấy giờ rồi đây? 8 giờ 24 Ok, một phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào cô đi Sau đó thì cô sẽ đọc tên của chúng ta lên nhé Hello, Đào Duy Cường, Văn Thanh, Quỳnh Như, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Giang này, Hương Mã này. Hello các em. Nguyễn Ánh Hồng Châu. Các bạn lớp 12 vẫn hoàn toàn có thể xem được nếu như cái tiếng Anh của mình nó mất gốc, nhớ chưa? Bạn nào mất gốc hoàn toàn có thể xem được hết, bởi vì đây là tiếng Anh mà. Đã là mất gốc rồi thì tiếng Anh không không phân biệt là tiếng Anh lớp mấy. Đấy thì cái phần tiếng Anh ở đây là phần tiếng Anh basic thôi, tức là dành cho các bạn mất gốc. Không có gốc thì mình có thể xem được. Hello Lê Đình Phúc, chào Võ Bảo, Nguyễn Tiến Mạnh rồi, Ngô Mỹ Lệ này, Nguyễn Trang. Chủ nhật là hôm nay đây, chủ nhật cô có live không ạ? À? Hôm nay có phải là chủ nhật không? Diệu Thúy này, uh, Duy Họa, nghe tên nó <laughs> khó gọi quá. Ok, chào Đặng Hải Yến, Linh Hồng Bùi, Anh Thi Minh Huệ, ok công thức của trọng âm à trọng âm là có cũng có một số công thức thế nhưng mà uh, ờ, áp công thức cô thấy cũng không ăn thua lắm áp công thức cũng giúp phần nào để thôi nhưng mà nó cũng không ăn thua trang cún mong một lần được cô gọi tên thế là đã được cô gọi tên rồi nhá lưu phương thảo ok đã gọi tên rồi nhá phượng bùi gọi tên rồi nha loan nhá ok uh, chúng ta bắt đầu thôi bài hôm nay của chúng ta thì uh, cũng khá là basic cô đã nói khá là basic khá là đơn giản thôi à, bây giờ thì thứ nhất này 10 câu đầu tiên của chúng ta sẽ là 10 câu về phần trọng âm được chưa trọng âm là cái phần rất là quan trọng phần âm của chúng ta là phần rất là quan trọng đấy, đi thi trong đề thi bây giờ thì chủ yếu là ngữ pháp từ vựng và ngữ âm đúng không là ba cái đấy là ba cái nền tảng ba cái yếu tố nền tảng để giúp cho chúng ta uh, có những cái um, gọi là, là nền tảng để phục vụ cho những cái kỹ năng kiểu nghe nói này đúng không rồi là đọc viết nữa ok hello đức vân hoàng long lê thị thu nguyệt rồi bây giờ chúng ta hãy comment thật nhanh cho cô xem cái câu thứ nhất này chúng ta chọn phương án là phương án gì nhá câu thứ nhất trọng âm nhá chúng ta đây là trường hợp 4 từ đây là trường hợp mà ờ, gọi là động từ nhá động từ của hai em tiết thì chúng ta comment cho cô thật nhanh xem uh, trọng âm từ nào nó có trọng âm khác với cả những cái phương án còn lại cô xin chào các bạn ở trên youtube nữa nhá cô đang um, cô đang tương tác ở trên Facebook thế cho nên bạn nào mà uh, muốn được cô gọi tên hoặc là muốn cô uh, nhìn thấy cái phần đáp án của các em thì chúng ta có thể vào Facebook nhé cô thấy hôm nay Facebook khá là ổn khá là nó không bị lag giống như là uh, những lần trước đó thế cho nên là những bạn nào mà muốn cô tương tác với cả bạn thì các bạn hãy từ trong YouTube các bạn vào Facebook nhé thì cô sẽ có thể nhìn thấy chúng ta và có thể gọi tên chúng ta lên được rồi bây giờ chúng ta bắt đầu comment cho cô xem cái phương án thứ nhất à, chúng ta sẽ chọn phương án nào à, câu thứ nhất chúng ta chọn phương án nào à, phương án nào thì nó có phần uh, ngữ phần trọng âm nó phát âm khác với cả những từ còn lại và cô lưu ý rằng đây là trường hợp động từ có hai âm tiết nhá ok nào cô bắt đầu đọc phương án của chúng ta lên nhá linh hồng bùi 1 a này ngọc hiếu 1 a này diệp an 1 a văn thanh 1 a như vậy cô thấy là tất cả chúng ta đều chọn được cái đáp án là 1A đúng không? Đó, thế thì 1A là đáp án đúng rồi. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. 1A là đáp án đúng rồi. Thế thì um, bây giờ thì cô sẽ đọc lần lượt bốn cái phương án này lên và các bạn chú ý các bạn nghe thật kỹ cho cô nhé là xem cái âm tiết mà được nhấn nó là âm nào nhớ chưa cái phần nghe là cái phần rất là quan trọng nhiều bạn đã đọc được đúng trọng âm nhưng các bạn lại còn không phân biệt được là mình đang nhấn vào âm nào các em hiểu không? Nhiều bạn là như vậy, không phân biệt là mình đang nhấn vào âm nào Hoặc là khi mà nghe cô đọc chẳng hạn, các bạn cũng không biết là cô đang nhấn vào âm nào Thế thì bây giờ chúng ta phải luyện cái tai nghe nữa Luyện tai nghe xem là một cái từ ạ Khi người ta phát âm, người ta đọc ra thì nó được nhấn vào đâu Các bạn nhớ chưa? Cái phần này là cái phần mà luyện kỹ năng nghe Đó, Và dần dần để cho chúng ta có một cái khái niệm về trọng âm Đấy Lớp 11 vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta ôn tập kỹ cái phần này ờ, Bây giờ cô sẽ đọc cho chúng ta nghe nhé Câu thứ nhất này Suffer Đấy, Suffer Chúng ta thấy không? Âm tiếp được nhấn ở đây là âm suck đúng không? Và fur, suffer đó, như vậy là nhấn vào âm thứ nhất Từ này nó có hai âm tiết và chúng ta sẽ nhấn nó vào âm gì? Âm thứ nhất Đó, suffer Tiếp theo chúng ta có phương án B là gì? Admit Đó, nhấn vào âm thứ mấy các bạn nhỉ? Âm nào chúng ta nghe rõ hơn, mạnh hơn to hơn thì đấy là âm được nhấn cụ thể sẽ là âm thứ mấy âm thứ hai đúng không admit các bạn thấy không admit đấy không đọc là admit đúng không cái này cô đã lưu ý rất nhiều trong quá trình mà cô live cho cả các anh chị lớp 12 nữa Cô đã lưu ý rất nhiều rồi là chúng ta không đọc là admit nhá Mà admit, admit, admit chưa? Cho âm thứ hai không đọc là mid, đấy, không đọc là m ít mid sắc mid nhá mid mid đấy nghe nó khác hẳn với cả admit admit có nghĩa là thừa nhận đúng không nào tiếp theo chúng ta có reduce đó, reduce nhớ là cái ngữ điệu của nó là ngữ điệu đi lên đúng không reduce ok đấy thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai đấy, và chúng ta có decide decide trọng âm cũng là âm gì thứ hai nguyên tắc chung là gì nguyên tắc chung là gì là động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai Nhớ chưa? Nguyên tắc chung, động từ có hai âm tiết thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có rất nhiều các trường ngoại lệ, ví dụ như là suffer nó rơi vào âm thứ nhất, được chưa nào? Đó, suffer, admit, reduce, decide, ok? Từ nào các bạn không biết nghĩa không? Suffer có nghĩa là chịu đựng đúng không? Hoặc là bị làm sao đó Bị mắc một cái căn bệnh nào đó chẳng hạn Gọi là bị mắc một cái căn bệnh nào đó Admit có nghĩa là thừa nhận <coughs> reduce là giảm và decide có nghĩa là quyết định ok xong như vậy nguyên tắc là gì nhắc lại nhá là động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai tuy nhiên cũng có rất nhiều ngoại lệ đấy là nguyên tắc đấy rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ hai nào câu thứ hai cô đã thấy có rất nhiều bạn comment rồi rất nhiều bạn comment rồi um, Yan Milan là 2C này Trần Trung Hiếu là 2C này, Nguyễn Chi cũng là 2C, Văn Thanh 2C. Đúng rồi, các bạn comment câu thứ hai nhá. Chào cô, chào anh quay phim kìa. <laughs> các bạn ấy rất là chu đáo là chào của anh quay phim nữa đấy. Câu thứ hai nhá. Ok, uh, Nguyễn Thùy Dung, Võ Minh Chiến, các bạn đều chọn được là 2C đúng không? Ở đây cũng là trường hợp động từ có hai âm tiết. Đấy thì ở đây nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tìm ra xem cái từ nào nó sẽ được phát âm là âm thứ hai và từ nào được phát âm là âm thứ nhất đúng không? Ở đây chúng ta có cô sẽ đọc lần lượt bốn phương án lên nhá. Chiếu bằng ờ, Word cho nên là lâu không sờ đến thì nó cũng bị mất hình rồi. Ok, phương án A này, chúng ta có động từ ignore ignore có nghĩa là phớt lờ đúng không? ignore cho âm thứ hai cho đọc là ignore nhấn vào cái âm thứ hai ignore tiếp theo chúng ta có động từ thì từ này sẽ đọc là suspect ở đây cô phải lưu ý với chúng ta là chừng ở đây cô cho đề đây là động từ nhé động từ thì mình sẽ đọc nó thành âm tiết thứ hai thế còn nếu mà là danh từ là kẻ tình nghi thì chúng ta sẽ đọc là âm thứ nhất là suspect nhưng ở đây ý, cái đề ở đây cô cho là động từ thì chúng ta phải đọc nhấn vào âm thứ hai là suspect nó suspect ok suspect có nghĩa là nghi ngờ nghi ngờ tiếp theo chúng ta có major major có nghĩa là gì là đo đúng không đo lường đo cái gì đó major tiếp theo chúng ta có disrupt disrupt đây đều là những cái động từ uh, đều là những cái động từ được đều là những cái từ vựng được lấy ở trong chương trình uh, lớp 11 mới nhé lớp 11 mới nhá, chương trình mới nhé disrupt có nghĩa là làm ngắt quãng đó, làm ngắt quãng ok đấy đều là động từ hết Thế thì chúng ta thấy disrupt âm thứ hai này, ignore âm thứ hai này, suspect âm thứ hai và major là âm thứ nhất đúng không? Major nhấn vào âm thứ nhất. Như vậy đáp án của chúng ta C là đúng rồi. Ok. Khi mà chúng ta xem lại clip ý, đấy, khi mà chúng ta xem lại clip thì chúng ta chú ý là chúng ta um, cố gắng đọc lại theo cô nhé và cố gắng tưởng tượng trong đầu xem nó nhấn vào âm nào nhớ chưa? Rồi tiếp theo này câu thứ ba Câu thứ ba nào. Ở đây trường hợp của chúng ta là danh từ có hai âm tiết. Bây giờ chúng ta comment cho cô xem. Đây là trường hợp danh từ có hai âm tiết. Chí Minh là 3C này, Trịnh Liễu là 3C này, Trang Cun, Trang Cún là 3 ở đây và cô thấy có những bạn là Nguyễn Thủy Dung là 3B. Đấy, thì câu này là một câu khó rồi đúng không? Câu này là một câu khó rồi. Thế thì cô sẽ đọc cho chúng ta để chúng ta xác định xem đâu mới là một cái phương án đúng nhá. Ở đây chúng ta có phương án A. Chúng ta đọc là famine. Famine có nghĩa là nạn đói. Đây là danh từ nhá. Famine, nạn đói. Đó. Famine. Nhớ nhá. Chúng ta nhấn vào âm thứ nhất đúng không? Thế còn âm thứ hai chúng ta không nhấn. Famine, famine. Tiếp theo chúng ta có method. Method method nhớ không? nhấn đúng không chúng ta nghe này cô nhấn không method là khi mà cô nhấn vào cái âm đầu tiên á, thì mất rất nhiều sức method đúng không method nhấn là phải như vậy từ này người Việt mình có hay đọc là method là sai chưa method cái âm thứ hai là âm o đọc là method method có nghĩa là phương pháp phương pháp à, tiếp theo chúng ta có concern concern từ này là động từ này hoặc là danh từ này nhưng mà trọng âm của nó đều rơi vào âm thứ hai hết tại sao cô lại biết một tra từ điển hoặc là chúng ta nghe nhiều nghe nhiều người nước ngoài họ nói ấy, thì mình dần dần mình cũng mình bắt chước lại theo rồi mình dần mình biết tự nhiên mình biết nó là trọng âm thứ hai thôi Đấy, concern tức là có những từ mà rất là khó nhìn vào nó không có nguyên tắc gì hết cả mình bắt buộc mình phải tra từ điển hoặc là mình nghe nhiều thì dần dần cái khả năng trọng âm của mình nó sẽ tốt hơn thế còn phương án đi này ấy, cái từ này là một cái từ rất là đặc biệt từ này thì nó có hai cách phát âm nó có hai cách phát âm um, chúng ta có thể nhấn vào âm thứ hai hoặc nhấn vào âm thứ nhất đều được Đấy. nếu mà chúng ta đọc theo kiểu anh anh á thì thường là người ta nhấn vào âm thứ hai là adult adult Đấy, nhấn vào âm thứ hai Đấy. đấy là theo kiểu anh anh thế còn nếu như chúng ta đọc theo kiểu anh mỹ thì thường người ta nhấn vào âm thứ nhất là adult adult nhớ chưa thế thì với cái đề này cô cho thì nó nhấn vào âm thứ nhất bởi vì tại sao bởi phương án C nó là nó đến nhấn vào âm thứ hai rồi suy ra tất cả những phương án khác thì nó phải nhấn vào âm thứ nhất được chưa đấy thì cô nhắc lại một lần nữa là cái từ này nó có hai cách phát âm hai cách nhấn cách thứ nhất là nhấn vào âm thứ hai adult adult hiểu chưa và cách thứ hai là theo kiểu anh mỹ người ta nhấn vào âm thứ nhất đọc là adult adult ok đó thì câu này ý, nếu mà bạn nào chọn C thì là đúng rồi Đấy, concern hiểu chưa concern chúng ta có famine có method có adult và có concern ok rồi tiếp theo câu live đúng rồi trên page này vào tối chủ nhật nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ tư đi nào câu thứ tư ở đây á, là tính từ đó câu thứ ba thì ở đây chúng ta thấy là gì thường thường nhá là danh từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất tuy nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ ví dụ như là concern hoặc là adult nhớ chưa đấy rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ tư nào tính từ hai âm tiết Trần Tèo Trần Tèo là anh lớp 12 rất là giỏi rồi nhưng mà live nào anh ấy cũng xem kể cả lớp 11 anh ấy cũng xem nữa rất là chăm có những bạn rất là chăm luôn rồi Trần Tèo A này Thiên Thiên A này um, uh, Nguyễn Thủy Dung này 4A này Trang Vũ A Chí Minh A Thảo Sương Nguyên cũng là A đúng không thế thì um, bạn nào mà chọn A thì là đúng rồi chúng ta có um, severe đúng không cái từ này chúng ta gọi là severe severe nó, nó có nghĩa là gì nhỉ nếu mà nói về thời tiết ý, thì nó có nghĩa là khắc nghiệt Đó. tất cả những từ này đều là tính từ nhé cô cho đề là tất cả đều là tính tất cả đều là danh và tất cả đều là động chứ không phải là lẫn lộn linh tinh danh tính động trạng đâu ok như vậy câu thứ tư A chúng ta đọc là severe Chúng ta thấy là nhấn vào âm thứ mấy? Âm thứ hai đúng không? Severe Tiếp theo chúng ta có severe như cô đã dịch rồi Nó có nghĩa là uh, khắc nghiệt đúng không? Nói về thời tiết rất là khắc nghiệt Tiếp theo chúng ta có từ scary đúng không? Scary có nghĩa là uh, rất là đáng sợ Scary Chọn âm thứ nhất Scary Tiếp theo chúng ta có widespread đúng không? Widespread có nghĩa là lan rộng, lan tỏa ra gọi là widespread ví dụ như là virus chẳng hạn đó, nó lan ra thì chúng ta cái này vừa là vừa là tính vừa là động luôn vừa là tính vừa là động widespread tiếp theo chúng ta có từ stable stable có nghĩa là ổn định uh, stable tất cả những từ này trong trường hợp này đều là tính từ nhá đó, widespread tính từ thế thì bây giờ chúng ta sẽ um, chọn thì đáp án của chúng ta sẽ là gì severe đúng không đáp án A là đúng rồi đó, severe có nghĩa là um, gọi là khắc nghiệt hoặc là nghiêm trọng đó bằng với cả serious cái từ severe ấy nó bằng với cả serious rồi tiếp theo chúng ta có câu thứ năm comment tiếp câu thứ năm nào câu thứ năm thì có kiều phước vĩnh của ông văn thanh chọn được là phương án cả hai bạn này đều mỗi bạn chọn một cái phương án khác nhau bạn chọn là D có bạn chọn là C thiên thiên này 5D này hơi mờ à các bạn nhìn có rõ không? Các bạn xem có rõ không? Để xem có nên chuyển sang YouTube không? Ờ, chúng ta dừng lại một chút, chúng ta comment cho cô xem nào, chúng ta xem có rõ không? Nếu cảm thấy hơi bị lag, không được rõ lắm thì chúng ta sẽ chuyển sang YouTube. Thì ở đấy thì nó sẽ um, nhìn nó sẽ uh, dễ hơn. Thường là YouTube thì nó sẽ nét hơn so với cả Facebook. Dầm Nguyễn này, rõ Các bạn khác nào Hoàng Việt Full HD không chê Có nghĩa là rất rõ đúng không? Thì thôi bây giờ chúng ta cứ tiếp tục ở đây thôi nhá Đúng không? Rồi, thế bây giờ câu thứ năm này Câu thứ năm thì Tất cả những từ này trong trường hợp này nó đều là động từ hết Đó, Ở đây cô cho là động từ hết Nào câu thứ A chúng ta sẽ đọc là gì? Câu thứ 5A Từ này vừa có thể là động từ vừa có thể là danh từ Thì cái từ này chúng ta sẽ đọc là damage Không đọc là damage nhớ chưa? Rất nhiều bạn đọc là d là sai Damage Damage Tức là trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất Damage Từ này vừa có thể là động từ này Vừa có thể là danh từ này Đó Tại sao cô biết? Học nhiều thì biết thôi cho nên chúng ta chúng ta phải hiểu tiếng Anh nó không, không riêng về phần phát âm nó không dễ dàng nó không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu về phần phát âm rồi đọc đúng trọng âm ấy, nó là một cả một quá trình học hỏi cả một quá trình học và luyện tập chứ không phải là căn cứ vào mấy cái nguyên tắc để mà có thể đọc được đúng đâu nhá không phải như vậy đâu nhá ok damage được chưa damage là động hoặc là danh và trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất tại sao cô lại biết tra từ thôi đúng không tiếp theo chúng ta có từ gì capture capture capture nó có thể bằng cả từ take ví dụ take a photo đúng không chúng ta nói là chụp ảnh thì chúng ta cũng có thể nói là capture a photo là chụp ảnh hoặc là capture cũng có thể bằng cả arrest có nghĩa là bắt giữ uh, capture thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhé đúng không tiếp theo chúng ta có từ rescue rescue từ này cũng vừa có thể là động từ vừa có thể là danh từ đó. thì các bạn thấy không các bạn đọc là rescue là sai đúng không phải là rescue rescue nhấn vào cái âm thứ nhất là res rescue ờ, rescue nhưng mà trọng âm của nó phải là âm thứ nhất thế còn cái này chắc chắn là âm thứ hai rồi chúng ta đọc là conserve đúng không conserve đọc như vậy là đúng rồi Đấy, conserve có nghĩa là bảo tồn cho âm thứ hai như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là phương án đi là đúng rồi Đấy, như vậy chúng ta có damage đúng không damage là âm thứ nhất này Damage là âm thứ nhất này, rồi capture cũng là âm thứ nhất, rồi là rescue cũng là âm thứ nhất và conserve cũng là âm thứ hai thì như cô đã nói là gì nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào nguyên tắc là gì là động từ có hai âm tiết thường là trọng âm rơi vào âm thứ hai thế nhưng mà ở đây có rất nhiều động từ mà trọng âm rơi thứ nhất đấy đúng không không có nguyên tắc nào mà đúng 100% đâu cho nên chỉ có chăm chỉ thôi thì mới học được rồi tiếp theo chúng ta có câu thứ sáu nào câu thứ sáu không sao mới sai có một câu nữa Ok, trần tèo này, 6A Các bạn comment cho cô câu 6 đi 6 ở đây cũng là trường hợp động từ có hai âm tiết đấy Động từ có hai âm tiết Lưu Phương Thảo 6D Trần Tèo lại 6A à? Các bạn nào chọn 6D là sai rồi đấy Không dễ đúng không? Cũng là trường hợp là động từ có hai âm tiết Nhưng không dễ một tí nào đúng không? Vẫn có thể làm sai bình thường Ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án A Focus Focus vừa là động từ vừa là danh từ đúng không? Focus có thể là danh từ Đấy à, là tập sự tập trung hoặc là trọng tâm vào một cái gì đó Thế thì động từ nó cũng có nghĩa là như vậy là tập trung vào cái gì Focus on something thì nó bằng với cả concentrate on something đúng không? Đó, thì từ này cô nhắc lại này vừa là động vừa là danh và trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất focus Tiếp theo chúng ta có admit vừa chữa ở phía trên đúng không? Admit trọng âm thứ hai Intend cho âm thứ hai. Intend thì nó đi theo công thức là intend to do something, có nghĩa là um, có một cái ý định làm gì đó, ý định làm gì. Intend, đúng không? Cho âm thứ hai nhé. Intend và chúng ta có include cũng là âm thứ hai. Đó, include. Như vậy câu này đáp án A là đúng rồi. Focus, admit, intend và include. Rồi tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có câu thứ bảy. Đây là trường hợp của bốn tính từ Chúng ta comment đi xem nào. bốn tính từ. Nào comment tiếp câu 7 nào. Dầm Nguyễn 7B. Uh -huh. Trần Tèo 7B âm 2 còn lại âm 1 rồi comment rất là chi tiết luôn đúng không? Câu này đáp án B, bạn nào chọn được đáp án, đáp án B là đúng rồi. Ở đây chúng ta có từ này là diverse đúng không? Từ này đọc là diverse có nghĩa là đa dạng tính từ đấy tất cả đều là tính từ nhá chúng ta còn diverse nó là âm thứ hai nó có nghĩa là đa dạng nó bằng với cả từ gì nào bây giờ đố từ vựng nhá diverse đa dạng thì nó bằng với cả từ gì comment cho cô xem từ diverse nó bằng với cả từ gì comment nào comment xem từ diverse bằng với cả cái gì focus bằng với cả concentrate focus on Đấy, focus đi với giới từ on nhé thì nó bằng với cả concentrate concentrate on something Đấy, focus on concentrate on đều có nghĩa là tập trung vào cái gì Okay, đúng rồi bằng với cả various đúng không? Đa dạng. Thế còn plentiful và abundant nó có nghĩa là phong phú dồi dào. Phong phú dồi dào thì đôi khi nó cũng hơi khác so với cả đa dạng đúng không? Đấy, phong phú đổi già nói chung là nó cũng xem xem Đấy, như vậy ở đây thông thường diverse nó bằng với cả cô sẽ ghi dưới đây nhá thêm kiến thức nhá như vậy chúng ta có diverse đúng không diverse đa dạng bằng với cả various Đấy, cho nên là danh từ của nó là gì diversity đúng không danh từ này diversity diversity thì bằng với cả variety đúng không variety nhớ là không đọc là variety nhớ chưa mà mình phải đọc là variety uh, diversity variety ok thế còn plentiful và abundant ý, nó có nghĩa là dồi dào phong phú ví dụ như là thức ăn ở đây rất dồi dào phong phú ờ, nó ám chỉ dồi dào phong phú hơn là nói chung là cũng có nghĩa là đa dạng nhưng nó có nghĩa là nhiều dồi dào phong phú là ám chỉ nghĩa là nhiều thế còn đa dạng có nghĩa là nhiều cái khác nhau thì cái từ này còn bằng với cả many different nữa rất là nhiều thứ nhưng mà những cái thứ nó phải khác nhau chứ không thể giống nhau được gọi gọi là various ok rồi xong abundant mới học hôm qua tốt abundant bằng với cả plentiful Đấy, có nghĩa là dồi dào phong phú Ok, rồi như vậy diverse nhớ chưa? Chúng ta có phương án A đọc là active, active nhớ chưa? Nhấn vào từ nhất active. Âm thứ hai không được nhấn thì chúng ta đè nó xuống. Active, ok. Đấy, thì active có nghĩa là năng động. Active. Tiếp theo chúng ta có global. Global có nghĩa là uh, thuộc về toàn cầu đúng không? Chúng ta có danh từ của nó là globe. Đấy thì global thuộc về toàn cầu và chúng ta có từ này đọc là current current hoặc là current đọc theo kiểu anh anh á, thì mình sẽ đọc nó là current thế còn anh mỹ đọc là current thế đọc theo kiểu gì thì trong âm vẫn là âm thứ nhất nhá current ok rồi tiếp theo current thì nó bằng với các từ now ấy, hiện tại hiện nay đúng chưa à, hoặc là present Đó, hiện tại hiện nay tiếp theo nào câu 8 câu 8 ở đây là trường hợp của bốn động từ chúng ta comment thật nhanh xem câu 8 chúng ta sẽ chọn phương án gì à, Trang Vũ này uh, 8D Thanh Kha 8D rồi ở đây tất cả các bạn đều chọn là 8D đúng không chúc mừng các bạn ở đây cũng nhắc lại đều là động từ nhé suspect như cô đã nói khi là động từ thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai suspect thế còn khi là danh từ á, thì trọng âm của nó rơi âm thứ nhất đọc là suspect suspect nó hơi khác nhau đúng không đây là đây là đang đố về động từ cho nên là trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai tiếp theo chúng ta có inspire Inspire cũng là động từ có nghĩa là truyền cảm hứng Inspire à, truyền cảm hứng Hy vọng là những bạn nào mà xem livestream của cô thì sẽ được cô truyền cảm hứng Cái niềm yêu thích tiếng Anh Cụ thể là phần phát âm Cô rất là thích phát âm luôn Và luôn luôn chú trọng về cái việc là phát âm chuẩn Ngay kể cả từ hồi mà cô học cấp 3 ấy, là cô đã chú trọng cái phần phát âm rồi Và lên đại học một cái là phải học rất nhiều về phần phát âm Phải luyện rất nhiều luôn Thì mới có thể uh, phát âm nó mới nghe, nó mới hay được còn nghe mà nó cứ đều đều nghe nó rất là chán thực sự rất là chán luôn inspire hiểu chưa tiếp theo chúng ta có upset upset nếu mà upset này mà dùng với cả hệ sinh thái ấy, thì upset the the ecosystem nó lại có nghĩa là làm xáo trộn làm xáo trộn hoặc là upset cũng có thể hiểu làm cho ai đó bực mình hoặc là làm cho ai đó thất vọng hoặc làm cho ai đó buồn này upset này nó có thể hiểu thứ nhất là làm cho ai đó buồn này làm cho ai đó thất vọng hoặc là uh, tức giận này hoặc nghĩa thứ hai là làm xáo trộn cụ thể làm xáo trộn hệ sinh thái upset và chúng ta có answer đúng không answer Đấy, từ này vừa là động từ vừa là danh từ luôn ok rồi thì câu này đáp án D là đúng rồi nhé. tiếp câu 9 nào câu 9 câu 9 đi ở đây là trường hợp các danh từ đây là trường hợp 4 danh từ tất cả bốn danh từ tất cả chúng ta comment xem nhá đây là bốn danh từ tất cả comment xem đáp án sẽ là gì cái gì nó sẽ được phát âm khác với cả những từ còn lại Ok, có thể các bạn đều comment được là 9A rồi đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta đúng là A Chúng ta có từ này đọc là gì? Demand, đúng không? Demand có nghĩa là nhu cầu Nó bằng với cả từ need Nếu mà là danh từ Nếu mà là danh từ thì bằng với cả need, nhu cầu Need là cần thiết ý, nhưng mà nó cũng còn một nghĩa là nhu cầu nhu cầu demand như chưa tiếp theo chúng ta có transport nhớ transport nếu là danh từ thì mình đọc là transport tức là chọn âm thứ nhất transport và chúng ta có surface đúng không từ này không đọc là surface mà surface surface có nghĩa là bề mặt và chúng ta có mixture đúng không động từ của nó là mix và sau đó chúng ta biến đổi thành danh từ thì chúng ta thêm cái đuôi uh, ờ, chill ở đằng sau á thì trọng âm của nó vẫn không thay đổi, vẫn rơi vào cái mix này. Vậy mixture. Rồi, như vậy câu này đáp án A là đúng rồi. Mixture có nghĩa là sự trộn cái gì đó, đúng không? Gọi là hỗn hợp á. Đấy, mix động từ là trộn đúng không? Thì mixture có thể hiểu là một cái hỗn hợp của cái gì đó. Tiếp theo là câu 10. Cố lên, câu 10. 9A cô ơi không thua anh Tèo được Anh Tèo anh ấy rất giỏi Các bạn có thể đấu tranh với cả anh Tèo nhá Gọi là compete Gọi là gì Không phải đấu tranh mà là cạnh tranh với cả anh Tèo nhá Anh Tèo rất giỏi luôn đấy Câu 10 nào Có thể có những phần lớn các bạn đều chọn B này Diệu Thúy này um, Phạm Hoàng An đúng không Tiến Đạt Trần Tiến Đạt Trần là 10B Ok rồi tiến đặt trần 10B các bạn cũng nếu mà các bạn giỏi các bạn có thể comment kỹ như cả anh Trần Tèo ấy đúng không nhìn thấy anh ấy comment rất là kỹ Ok Phạm Hoàng An 10B <laughs> là âm đầu còn lại âm 2 nãy em nhìn nhầm câu 9 rồi không sao Vũ Ngọc Trâm 10B các bạn đều chọn được là 10B rồi đúng không 10B à các ừ bạn đáp 10B là đúng rồi process process từ này ấy, vừa có thể là động từ này vừa có thể là danh từ này nếu mà là động từ process có nghĩa là chế biến chế biến hoặc là xử lý đúng không? Chúng ta dùng máy tính nhiều thì sẽ thấy thỉnh thoảng nó hiện lên là đang xử lý processing đúng không? Và processing thì cái process đấy nó là động từ nó có nghĩa là uh, xử lý được chưa? Hoặc process có cũng có được sử dụng để ám chỉ là chế biến thức ăn. Đấy, những cái thức ăn đã qua chế biến rồi những là processed food gọi là thức ăn đã qua chế biến như vậy process có thể là xử lý này có xử lý theo kiểu là máy tính nó đang xử lý một cái lệnh nào đó đúng không hoặc nghĩa thứ hai là gì chế biến thức ăn Đấy, thế còn danh từ á, thì nó có nghĩa là quá trình đúng không process ok đó, ờ, thì động hay danh thì cho âm đều rơi vào âm thứ nhất hết đấy process giọng mỹ thì nó đọc là process đấy, giọng mỹ thì không đọc là pro giọng anh anh thì đọc là process còn mỹ đọc là process hơi khác nhau một tí nhưng mà trọng âm của nó đều rơi vào âm thứ nhất nhiều người Việt Nam mình hay đọc là process là sai nhá cứ đọc process các bạn chú ý nhá là process là sai process rất nhiều từ mà mình hay đọc nhầm hay đọc sai process tiếp theo phương án A mình đọc là success đúng không success uh, success này nó là danh từ và trọng âm thứ hai đó danh từ nhưng trọng âm lại rơi vào âm thứ hai nó có tuân theo nguyên tắc thông thường đâu Đấy, thông thường là là danh từ hai âm tiết là rơi vào âm thứ nhất nhưng nó là ngoại lệ đấy đúng không nó chả có nguyên tắc gì cả đấy success đọc là success không đọc là success nhớ nhá mà là suc âm thứ nhất mình đọc là suc âm ơ success và nhớ là cái chữ chữ c hai cái chữ c thì một cái chữ c đầu tiên là âm k và cái chữ c thứ hai đọc là âm s như vậy đọc là success ok success thế còn cái này là result đúng không kết quả động từ hoặc là danh từ đều đọc là result cho âm thứ hai và cái này là device đúng không thiết bị đây là đề đề tốt nghiệp năm ngoái để có cái từ device này Ờ, device thiết bị rồi như vậy câu này đáp án là B đúng rồi có bạn nào là đúng hết không có bạn nào làm đúng hết không làm sao để giỏi như anh Nguyễn Trang hỏi anh Trần Tèo làm sao để giỏi như anh xem cô live nhiều <laughs> anh ấy nói như thế để nịnh cô thôi nhưng còn bản thân anh ấy cũng rất giỏi và rất chăm rồi nói chung học cái này ý, học cái này ý là phải chăm phải chăm chịu khó tra tù nhớ chứ không phải là tự nhiên thì học nguyên tắc thì từ lại đọc được đúng đâu nguyên tắc thì nó không phải là tuyệt đối tất cả các nguyên tắc nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi tất nhiên là cũng có những nguyên tắc ờ, cũng phải nói là cũng tuyệt đối nhưng mà những cái nguyên tắc đấy thì cũng không nhiều còn rất nhiều ngoại lệ nói chung là có rất nhiều ngoại lệ kể cả về phần phát âm cũng như là về phần ngữ pháp kể cả từ vựng nữa có rất nhiều ngoại lệ tiếng anh ngôn ngữ có rất nhiều ngoại lệ Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần ngữ pháp Ngữ pháp của hôm nay Đó, phần ngữ pháp của chúng ta đây Ok Ngữ pháp đây Hôm nay chỉ có một chuyên đề thôi, một chuyên đề. Và cái phần ngữ pháp này thì nó lấy ở trong, nó là một trong những cái chuyên đề trong chương trình lớp 11 thí điểm. Cụ thể là chúng ta sẽ phân biệt giữa một từ khi nào nó là linking verb, khi nào nó là linking verb, khi nào nó là động từ nối hoặc gọi là hệ từ, khi nào nó là động từ nối và khi nào nó là động từ thường. Khi nào nó là động từ nối và khi nào nó là động từ thường. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô thật nhanh câu số 11 <laughs> Trần Tèo Cô khen thế thôi chứ chưa được cô ác là vẫn chưa ăn thua <laughs> Sắp được ác rồi đấy Trần Tèo ạ à. Có rất nhiều bạn ờ, inbox cô bảo là cô ơi cô add em đi Thế nhưng mà thực ra thì cô thì khá là kén trong cái việc là add friend Thì um, học sinh mà những bạn nào muốn được add thì bạn phải là những thành viên rất là active à, Rất là năng động, rất là năng nổ Tham gia các livestream rồi là, là làm thế nào để cô rất nhớ mặt cô nhìn thấy Trần Đèo là cô biết ngay là bạn ý rất là hay tham gia livestream cô rồi Đấy, là một cái thành viên rất là tích cực rất là nó cũng cực kỳ cực kỳ là tích cực và thậm chí bạn ấy còn rất là chăm chỉ nữa cô cô biết là bạn ấy cũng rất là giỏi rất là chăm chỉ nữa thế thì những cái bạn như vậy thì dần dần là cô sẽ add friend đó chứ không phải là tự nhiên uh, cô chẳng biết em là ai cả bảo em cô chẳng biết em là ai bảo cô ấy add friend đi làm sao cô add được đúng không giống như kiểu em đi ra ngoài đường ấy em đi ra ngoài đường em bảo là có người tự nhiên chạy lại với em bảo là ô cậu ấy làm bạn với tớ đi đúng không thì ai dám làm bạn đúng không biết đâu bị nhiễm <laughs> corona thì sao <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta uh, câu thứ 11 đi xem nào có rất nhiều bạn chọn được là unhappy đúng không chúng ta nhớ cái từ happy này ấy, thì không được đọc là happy nhớ chưa không được đọc là happy Ờ, tức là không được đọc là âm e hiểu chưa từ này đọc sai rất là nhiều này thế thì chúng ta chú ý cho cô là phải đọc là happy happy tức là âm e bẹt chứ không phải âm e e là help help là sai cái từ help là ví dụ như là từ giúp đỡ thì mình đọc là help help thì đấy là âm e đúng không thế còn cái này nó không phải là âm e đâu mà nó là âm e bẹt nên mình phải đọc là happy happy ok đấy bạn nào mà chăm ấy chăm mà cứ tham gia live nhiều hoặc là comment ở trên Facebook cá nhân của cô dần dần là cô sẽ nhớ thôi à, thì nhớ thì cô mới add friend đúng không chứ tự nhiên lại bảo cô ấy add friend đi bảo cô không biết em là ai đâu Cũng chẳng quen em mà rồi you look ở đây còn rất nhiều bạn chọn được là unhappy đúng không Thế cái từ look ở trong trường hợp này nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp này cái look ở đây nó là linking verb đúng không? Gọi là từ nối. thì từ nối thì nó có thể kết hợp với cả gì? tính từ đằng sau đúng không? Và cái tính từ này thì quan trọng là nó bổ nghĩa cho chủ ngữ đứng ở đằng trước Được chưa? Đấy, đây là chức năng của cái từ nối Đấy thì nó chỉ là vai trò trung gian thôi Trung gian cho cái tính từ đằng sau và cái chủ ngữ ở đằng trước Cụ thể là cái từ unhappy này nó bổ nghĩa cho you Chúng ta hiểu không? Đấy, unhappy bổ nghĩa cho you Tức là nhìn bạn trông có vẻ không được vui đúng không? Unhappy, nhìn bạn trông có vẻ không được vui Không được vui vẻ ngày hôm nay Có, có vấn đề gì với bạn thế? Hey, what's wrong with you? What's wrong with you? Uh, you look unhappy today. Hôm nay nhìn bạn nó không được vui. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta nhớ là khi là động từ nối thì look cộng với cả tính từ và lúc đấy nghĩa của nó chúng ta dịch là gì? Là trông có vẻ là nhá, trông trong bề ngoài trông có vẻ như thế nào đấy. Dịch là như vậy nhá. <coughs> ok, Linh Nguyễn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ hai, nhớ không? Nhớ cái này chúng ta dịch là trông có vẻ. Đấy, trông có vẻ. Chứ nó không có nghĩa là nhìn, nhớ chưa? Trông bạn có vẻ. Đó. Không có nghĩa là nhìn theo kiểu là tôi đang nhìn vào cái điện thoại nó khác. Đấy, lúc này nó chỉ mô tả hành động bình thường thôi. Còn đây là trông có vẻ. Thôi cô em đi vệ sinh, không có men linh tinh nhớ chưa? Bạn nào comment linh tinh là dễ bị báo công an lắm, nhớ không? Không được comment linh tinh Ở đây là chúng ta phải là con người lịch sự đúng không? Văn minh Rồi câu thứ hai nào He sudden hay là suddenly appeared in the meeting Appear Đấy, nó vừa có thể là động từ thường Và nó vừa có thể là từ nối Nó vừa có thể là động từ nối Thì trong trường hợp này ấy, Chúng ta sẽ chọn sudden hay là suddenly và chúng ta comment cho cô biết là vì sao chúng ta lại chọn là suddenly. Ở đây chúng ta ở đây thì cô thấy là có rất nhiều bạn đã chọn cái phương án là suddenly tức là chúng ta chọn một trạng từ đúng không? Thế thì chúng ta hãy comment cho cô biết xem tại sao chúng ta lại chọn suddenly ở trong trường hợp này. Bởi vì có thể sẽ có nhiều bạn không biết, không hiểu là vì sao thì chúng ta hãy giải thích cho cô xem vì sao chúng ta lại chọn suddenly. Tức là sudden là tính bạn nào không biết thì nhớ sudden là tính thế còn suddenly đuôi ly thì nó là trạng từ nó có nghĩa là một cách đột ngột đúng không một cách đột ngột thế còn sudden là đột ngột thế thì ở đây á, chúng ta phải chọn trạng từ bởi vì sao bởi vì chúng ta cần có một trạng từ và nó bổ nghĩa cho gì trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ appear appear ở đây ấy, nó có nghĩa là xuất hiện tức là nó là động từ thường đó nhớ appear appear thì nó có thể có hai nghĩa đúng không tùy tùy vào cái vai trò của nó đấy appear trong trường hợp này thì nó có nghĩa là xuất hiện và khi nó xuất hiện thì nó là động từ thường được chưa nghĩa của nó là xuất hiện thì nó là động từ thường chứ nó không phải động từ nối đấy, thì Ờ, ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ cần có một gì trạng từ đúng không và trạng từ đứng ở đằng trước động từ và trạng từ này nó sẽ bổ nghĩa cho động từ cụ thể ở đây chúng ta sẽ cần trạng từ suddenly đứng ở đằng trước động từ appear để bổ nghĩa cho nó cụ thể là gì xuất hiện như thế nào xuất hiện một cách đột ngột Đấy, xuất hiện như thế nào xuất hiện một cách đột ngột như vậy chúng ta cần cái cái cái, cái trạng từ là một cách đột ngột để bổ nghĩa cho động từ appear được chưa đó như vậy câu này chọn cái trạng từ bởi vì chúng ta cần có một trạng từ bổ nghĩa bổ nghĩa có nghĩa là nói cho chúng ta biết cái cách thức xuất hiện của anh ta như thế nào rồi bây giờ tiếp theo câu số 3 đi nào I taste Ok, xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Còn thứ 13 I taste the soup very careful hay là very carefully Don't worry, đừng lo, mình đã nếm nó Mình đã nếm cái món súp này Cái này <laughs> cái này nhiều, lại cô lại nhớ đến cái trường hợp Hoàng thượng đúng không? Hay là vua ấy, thì thường là ăn sau khi mà ai đó nếm rồi đúng không? Thế thì cái này kiểu kiểu như vậy này Đừng lo mình nếm rồi, không có độc gì đâu Ok, chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Ok, Nguyễn Hoàng chọn là careful bởi vì taste là linking verbs. Hmm. Đấy, vẫn vẫn có rất nhiều bạn có một cái ờ, kiến thức nó chưa đầy đủ. Đúng là taste có thể là một linking verb, có thể là một uh, một một từ nối, một động từ nối. Tuy nhiên, ờ, cô thấy có rất nhiều bạn làm sai câu này. Rồi, rất nhiều bạn làm sai rất nhiều người chọn careful luôn đó thì chúng ta phải chú ý cho cô này động từ taste nó có hai cách sử dụng chứ không phải cứ nhìn thấy taste là bắt đầu nghĩ là à, à, đằng sau nó phải là tính từ như thế là sai hiểu chưa cô sẽ cho chúng ta cách nhận biết luôn thế bây giờ chúng ta phải học lý thuyết đã taste đúng không động từ thì nó có thể có hai nghĩa nghĩa thứ nhất nếu mà nó là từ nối nếu là nó là linking verb được chưa? Nếu mà trong trường hợp nó là linking verb Tức là động từ nối hay còn gọi là động từ trạng thái Thì lúc đấy nó có nghĩa là có vị Taste có vẻ là có vị không? Đúng chưa? Thế còn nếu như nó là verb thường ấy nếu là verb thường Thấy Gọi là ordinary verb Nếu nó là verb thường Thì lúc đấy nó có nghĩa là nếm Thế bây giờ các bạn thấy là cô dịch là nếm hay là cô dịch là có vị nào? Khi mà nó có nghĩa là có vị thì nó sẽ cộng với cả tính từ đằng sau và tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ ở đằng trước động từ taste thế còn nếu như nó có nghĩa là nếm thì nếm thì bao giờ đằng sau đó nó cũng, cũng phải cộng với cả một tân ngữ nếm cái gì đúng không nếm cái gì đấy thì nếm này cộng với tân ngữ và đằng sau đó chắc chắn chúng ta phải dùng động từ và động từ này à trạng từ và trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho động từ nếm đấy, viết thế này chúng ta hiểu chưa taste thứ nhất nó có thể đóng vai trò là linking verb, đóng vai trò là động từ nối. Thì khi là động từ nối nó có nghĩa là có vị gì đó, đúng không? Có vị gì đó thì đằng sau đó nó có thể cộng với cả tính từ. Rồi cái này có vị rất là ngon, có vị rất là thơm, có vị abc e gì z gì đấy. đấy thế thì khi nó là động từ thường thì nó sẽ có nghĩa là nếm nếm thì bao giờ phải nói là nếm cái gì tức là đằng sau đó chúng ta sẽ dùng tân ngữ và đã là tân ngữ rồi á, thì bao giờ cũng phải là trạng từ và trạng từ đứng ở đằng và trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho động từ nếm này như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là gì chúng ta đã hiểu chưa chúng ta đã hiểu chưa đó như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đây careful hay là carefully nếm và chúng ta nhìn này cách thức để phân biệt taste ở đây nó dùng với cả tân ngữ đúng không? Taste the soup. Khi mà động từ mà kết hợp với cả tân ngữ thì lúc đấy nó là động từ thường. Đấy, nếm cái gì mà, đúng không? Là tân ngữ đấy. Thì đằng sau đó chúng ta phải dùng gì? Trạng từ, nhớ chưa? Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là carefully. Nếm một cách cẩn thận rồi, đừng lo. Đó. Rồi tiếp theo câu số 14. Tỉnh nhá, tỉnh cho cô nhá, appear. Cô lại ghi rõ cái từ appear ra đây Appear Nếu là động từ thường đúng không? Động từ thường cô sẽ ký hiệu là verb bình thường nhé Thì có nghĩa là xuất hiện Còn nếu mà nó là linking verb đúng không? Linking verb cô sẽ ký hiệu là linking verb là LV được chưa? <laughs> là LV ạ linking verb thì đằng sau đó nó có thể cộng với cả tính từ và lúc đấy nó có nghĩa là gì có vẻ như thế cho có vẻ trông có vẻ Đấy, trông có vẻ Thế còn cái này là xuất hiện nghĩa khác hẳn nhau nhá Đấy, như vậy một từ nó có thể vừa là động từ thường vừa có thể là linking verb rồi bây giờ appear đúng không sau appear và chúng ta chú ý này, nếu là linking verb nhớ chưa? Nếu trong trường hợp là linking verb thì tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng ở đằng trước, động từ. Đây cũng thế. Đây là nếu mà là linking verb thì cái tính từ này tính từ này nó bổ nghĩa cho cái danh từ đứng ở đằng trước động từ taste hoặc là đứng ở đằng trước động từ appear. Cái câu này chúng ta có động từ calm đúng không? Calm có nghĩa là bình tĩnh. Đấy, hay là calmly là một cách bình tĩnh. My wife là vợ của tôi. Vợ của tôi xuất hiện một cách bình tĩnh hay là dường như có vẻ bình tĩnh. sau cái tin đó xuất hiện thì thường có ai nói xuất hiện à, có ai nói xuất hiện một cách bình tĩnh không mà thường là xuất hiện một cách đột ngột đúng không hoặc là xuất hiện một cách có ai nói xuất hiện một cách bình tĩnh không nhỉ cái này thì đúng là cái câu này ấy, thì nó cũng hơi bị gây tranh cãi một tí đấy chúng ta có thể chọn calm cũng được mà nếu như chúng ta nói là xuất hiện một cách bình tĩnh thì vẫn có thể chọn calmly được appear calmly nhưng mà thôi ờ, cô cũng chưa thấy ai nói là xuất hiện một cách bình tĩnh bao giờ cả mà thường là xuất hiện một cách đột ngột đúng không thường là như vậy thế cho nên là chúng ta sẽ chọn cái phương án là calm tính từ và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho cái chủ ngữ ở đằng trước là vợ của tôi bình tĩnh sau cái tin đó Đấy, tức là ở đây ám chỉ là sau một cái tin tức đúng không nghe thấy thì trông có vẻ như vẫn rất là bình tĩnh Đấy, trông có vẻ rất là bình tĩnh thì theo ý của cái câu này ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là calm bình tĩnh đấy, bởi vì rõ ràng là sau khi nghe cái tin thì thường người ta sẽ bị sốc hay người ta sẽ bị như thế nào đấy nhưng bà này thì trông vẫn rất là bình tĩnh đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ appear à, bởi vì trông có vẻ bình tĩnh à, tức là căn cứ vào nghĩa của cái câu này nhá thì chúng ta chọn cái từ calm và chọn tính từ và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho chủ ngữ ở đây là my wife là vợ của tôi bình tĩnh được chưa Đấy, như vậy câu này thì thì calm thì nó sẽ phù hợp hơn rồi tiếp theo tiếp theo 15 15 nào He is shouting at his son Đấy, Anh ấy đang hét lên với cả con trai của của anh ấy He seemed very cái gì đó Và chúng ta có hai phương án là angry và angrily Ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì đây Ở đây có bạn Đỗ Nhật Nguyễn nói là linking verb là động từ liên kết thường là hay vế Hay vế có nghĩa là hai mệnh đề hay là hai cái gì nếu mà nói hay vế là không đúng lắm đâu gọi là link đúng là nó có tức là link keyword là động từ nối nhưng nó sẽ nối giữa cái gì nó sẽ nối giữa cái thành phần bổ ngữ này với cả cái chủ ngữ ở đằng trước Đấy, phải nói như vậy thì nó mới chuẩn chứ còn hay vế thì nghe nó rất là chung chung và thứ hai nữa là vế thì thường là người Việt Nam mình thường hay ám chỉ là mệnh đề nên cái hay mệnh đề là sai đây là chương trình tham sách giáo khoa nhé đây là trong chương trình unit 2 nó là một cái um, Unit 2 uh, ờ, trong chương trình uh, lớp 11 thí điểm. Câu này chúng ta chọn angry đúng không? Dường như là cái từ appear, ờ, từ seem này thì cũng bằng cái từ appear đều có nghĩa là dường như. Dường như là thì đằng sau đó chúng ta cộng với cả một tính từ và tính từ này là bổ nghĩa cho chủ ngữ là he nhớ chưa là chúng ta phải biết là tính từ nó bổ nghĩa cho cái gì Đấy, tính từ bổ nghĩa cho he tức là anh ta tức giận tiếp theo câu 16 nào bây giờ chỗ nhanh nhé uh, I think the food smells terrible hay là terribly You should throw it away Bạn nên ném nó đi đi Thì tôi nghĩ rằng cái thức ăn này nó smells Nó có thể có hai cách sử dụng Nó giống như từ taste nhớ chưa Taste, taste có hai cách sử dụng Thứ nhất là có vị Thứ hai là nếm Thì smell cũng vậy Smell nó có hai nghĩa Thứ nhất là có mùi Và thứ hai là ngửi Có mùi thì nó là linking verb Còn ngửi thì nó là động từ bình thường Thế bây giờ câu này nó có mùi hay là ngửi ấy? Ngửi thì phải là ngửi cái gì đúng không? Sau động từ ngửi ấy. Ví dụ nếu như là smell có nghĩa là ngửi nhá Thì đằng sau đấy phải có tân ngữ ở đằng sau Ngửi cái gì? Ngửi cái tờ giấy hay là ngửi một cái bút hay là ngửi thức ăn hay là ngửi cái gì Nhưng ở đây thì đằng sau đó chúng ta xem là có tân ngữ hay không Nếu không có tân ngữ thì đấy là linking verb Bởi vì ngửi mà Nếu mà là nếu mà là động từ thường ấy, nếu là động từ thường là ngửi thì thường đằng sau phải có tân ngữ còn nếu không có tân ngữ thì nó sẽ là linking verb và linking verb thì đằng sau cộng gì tính từ chứ không thể cộng trạng từ được đúng chưa cho nên con này chọn terrible có mùi được chưa khi nó là linking verb thì nó có nghĩa là có mùi đó thế thôi cách phân biệt nhá cách phân biệt là như vậy cách phân biệt làm thế nào để biết được khi nào smell nó cộng với tính từ và khi nào cộng với trạng từ thì chúng ta phải căn cứ vào tân ngữ được chưa? Nếu như đằng sau smell này có tân ngữ thì thường là đằng sau đấy chúng ta sẽ phải cộng với cả một trạng từ. Đó, thì đến đấy là động từ nó còn ngửi mà, ngửi cái gì như thế nào đúng chưa? Tiếp theo câu 17 đi nào. This plant grows và chúng ta có quickly hay là quick hay là if it absorbs enough water. Absorb đây có nghĩa là ngấm, ngấm đủ nước. Nếu mà nó có thể ngấm hoặc hút đủ nước ấy, thì cái cây này nó sẽ grows quickly hay là quick nào comment thử đi grows ở đây dùng quickly hay quick grow nó cũng là một từ mà vừa có thể là động từ thường vừa có thể là linking verb thì khi nó là động từ thường cô sẽ ghi ra đây để chúng ta tiện ghi chép nha khi nó là động từ thường thì có nghĩa là tăng trưởng ví dụ nền kinh tế tăng trưởng đúng không grow hoặc cũng là lớn đứa trẻ lớn lên ý đúng không động từ thường verb thường thì nó có thể có nghĩa là lớn lên đúng không lớn này lớn lên hoặc có nghĩa là tăng trưởng đúng không hoặc tóc nó có thể dùng mô tả tóc nữa tóc thì lúc này nó sẽ có nghĩa là gì là mọc đúng không tóc bắt đầu mọc rồi này, này đó tóc hoặc là lông ấy bắt đầu mọc rồi thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó là một cái linking verb linking verb thì lúc này nó sẽ bằng với cả become trở nên đấy, hoặc là begin trở nên như thế nào đấy thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với một tính từ thế còn câu này chúng ta xem nào nó có nghĩa là gì bây giờ nghĩa thì nhìn nghĩa thì chúng ta biết đúng không trời bắt đầu trở nên tối rồi đấy chúng ta dùng là gì grow đúng không hoặc là người ta bắt đầu già đi rồi đấy hay là hết pin à, may quá không phải hết pin ok các bạn đi đâu hết rồi sách lớp 12 mới á lớp 12 thì các bạn không học sách mới đâu lớp 12 bây giờ các bạn chỉ mãi luyện đề mới ôn thi chuyên uh, các thứ thôi quickly đúng rồi câu này có nghĩa là gì cái cây này nó đang lớn đúng không lớn rất nhanh à, câu này có nghĩa là lớn này. Đấy, hoặc là đang tăng trưởng này. chứ không thể có nghĩa là bắt đầu trở thành cái gì đó được đúng không Đấy, ví dụ chúng ta bắt đầu già đi chúng ta nói là grow gì old đó, bắt đầu già đi thì grow ở đây là bắt đầu hoặc là uh, trở thành như thế nào đấy nhá đó Tóm lại câu này chọn quickly là đúng rồi bởi vì nó có nghĩa là tăng trưởng, tăng trưởng nhanh đúng không? Tiếp là câu 18. His resignation. Resignation có nghĩa là sự từ chức. Động từ của nó là resign. Chúng ta có động từ resign có nghĩa là từ chức và danh từ là resignation. His resignation was very và chúng ta có hai phương án là surprising và surprisingly. Đây là tính từ, còn ly thì sẽ là trạng từ. Thì bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? His resignation was very surprising hay là surprisingly. Câu này thì khá là dễ đúng không? Đúng rồi, câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Surprising thôi, bởi vì sao? Động từ to be. Đó, động từ to be thì làm sao mà đi với trạng từ được, đúng không? Động từ to be chỉ đi với tính từ thôi, nhá. Động từ to be. Ở đây công thức là gì? Chủ ngữ này, sau đó là động từ to be này. Thì đằng sau đó bắt buộc phải là tính từ, không thể là trạng từ được và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho chủ ngữ ở đằng trước Đấy, như vậy là gì cái gì gây ngạc nhiên chính là cái sự từ chức của anh ta Đấy, thì cái này bổ nghĩa cho cái sự từ chức này được chưa Đấy, cái này không cần phải nghĩ ngợi nhiều động từ to be thì đằng sau chỉ có thể đi về tính từ không đi về trạng từ nhé không em ấy hội chị nhá này tiếp theo là câu 19 bây giờ chúng ta sẽ chữa nhanh một tí nhá the doctor uh, ờ, checked my legs và sau đó chúng ta có carefully hay là careful to see if there were any injuries. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Em mạnh dạn chọn surprising. Ok, mạnh dạn thì là tốt. Câu 19 có lẽ là carefully. Câu này chúng ta nhìn thấy gì? Có check là động từ, nhìn rất nhanh này. Động từ let là tân ngữ đúng không? Đã có động từ của tân ngữ rồi đằng sau sẽ là vị trí của trạng từ. Chọn ngay cái từ gì đấy. Carefully. Đấy, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhìn cái hiện tượng là chúng ta biết ngay. Đấy, có động từ, đây là tân ngữ này. Check cái gì đúng không? Kiểm tra cái gì? Kiểm tra chân của tôi. Thì phải kiểm tra một cách kỹ càng. Trạng từ này bổ nghĩa cho cái từ check. Kiểm tra một cách kỹ càng. Thế thôi. Tiếp theo 20 nào. Làm thật nhanh đi nào. She is looking at the picture Câu này dễ chưa? Câu này dễ chưa? Nhìn sau cái looking ấy nó có tân ngữ không? Sau cái looking at có tân ngữ, có danh từ không? Nếu có danh từ thì đấy là động từ thường. Chọn nhanh. Bởi vì look at lúc đấy có nghĩa là nhìn rồi. Nhìn chứ không có nghĩa là trông có vẻ rồi. Chọn nhanh nào. Đúng rồi, câu này bắt buộc phải là chạm đúng không? Chúng ta dần dần cũng phải tỉnh ra đúng không? đôi khi chả cần phải dịch nghĩa đâu có thể cũng làm được luôn đúng không vậy chúng ta có looking up đây là động từ này sau đó là tân ngữ này the picture này thì chắc chắn phải là trạng từ đúng chưa cô ấy nhìn vào cái bức tranh rất là chăm chú gọi là một cách chăm chú trạng từ thì mình dịch là một cách nhé bởi vì là đây là trạng từ chỉ cách thức trạng từ mà có đuôi ly á, thì nó là trạng từ chỉ cách thức tiếp bây giờ câu 21 khó hơn này chúng ta sẽ làm đến câu 25 nhé chúng ta sẽ chỉ làm đến câu 25 thôi câu 21 Câu 21 đố các em I see hay là I'm seeing that the, the situation is out of control. Out of, out of control có nghĩa là nằm ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ chọn I see hay là I'm seeing. Và nếu như chúng ta chọn cái phương án đó thì cái từ see ở đây có nghĩa là gì? Câu này khó rồi nha. Từ see ở đây nghĩa là gì? Nếu mà là see thì see nghĩa là gì? Comment thật nhanh nào. Ok, cô thấy phần lớn chúng ta đều chọn IC đúng không? Nhưng mà nếu mà chọn C á, thì C ở đây sẽ có nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Liệu có phải là nhìn không? C ở đây sẽ có nghĩa là gì nào? Cảm thấy, đoán, sai hết See ở đây không có nghĩa là đoán hay là cảm thấy hay là gì hết Nhận ra, nhận thấy cũng gần đúng Nhận ra cần gần thấy là cũng gần đúng rồi nhưng nó vẫn chưa phải từ đó Thấy rằng là cũng chưa đúng Từ see không phải là thấy rằng Thấy rằng có nghĩa là gần đúng rồi đấy Nhưng nó chưa phải Hiểu đúng rồi, quân Nguyễn Từ see ở đây á, bằng với cả từ understand Tức là khi nó là động từ nối Thì nó sẽ có nghĩa là understand Nó không có nghĩa là là là nhìn thấy nữa rồi đúng không I see, oh I see mình hiểu rồi đúng không Đấy, khi mà ai đó nói một cái gì đấy mình bảo oh, mình hiểu rồi thì mình nói là oh I see hiểu chưa I see thì see bằng với cả understand là hiểu ok tôi hiểu rằng là cái tình hình như vậy là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi out of control nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy hôm nay chúng ta học được một cái từ mới không see bình thường chúng ta nghĩ see là nhìn thấy nhưng see đây có nghĩa là hiểu bằng với cả understand Rồi tiếp theo à, câu 22 nào. These silk sheets đúng không? Sheets có nghĩa là cái mảnh à, mảnh gọi là mảnh gì đây Silk là lụa đúng không? Cái mảnh lụa này thì đấy, feel hay là are feeling Chúng ta để ý thấy này, đằng sau nó là lovely and smooth, đây là các tính từ. Đã là tính từ rồi á, thì chúng ta chọn cái gì? Chọn feel hay là are feeling? Theo em là out feeling là chết rồi Câu này đâu phải là feel Vì sao các bạn biết không? Vì sao? Feel ở đây ám chỉ cái xúc giác của chúng ta ấy Là sầu nó cảm giác như thế nào ấy Thế thì đằng sau nó là cộng với tính từ đúng không? Đã cộng với tính từ thì không thể chọn nó ờ, đã là cộng với tính từ thì nó là linking verb đúng không? Nó là động từ nối. Mà đã là động từ nối thì không bao giờ chỉ ở dạng tiếp diễn. Được chưa? Đấy, kiến thức này là chúng ta phải nhớ nhé Động từ nối khi đằng sau nó cộng với tính từ thì không bao giờ chia ở dạng tiếp diễn Đấy, có, có nghĩa là câu này không bao giờ dùng I'm feeling được Thấy chưa? Feeling nếu mà dùng là I'm feeling good vậy cả tôi cảm thấy thì feel có nghĩa là cảm thấy thì dùng được là dùng được ở dạng tiếp diễn Tuy nhiên ở đây nó không có nghĩa là cảm thấy mà có nghĩa là sờ cái cảm giác cái cảm giác của nó ám chỉ xúc giác mà đúng không? Là sờ cảm thấy như thế nào đấy là cái cảm giác ấy sờ nó rất là gì đáng yêu và rất là trơn đúng không nó rất là trơn smooth rồi tiếp theo câu 23 câu 23 tiếp đây nào dễ đúng không bây giờ bắt đầu dễ rồi bây giờ chúng ta nhìn kỹ đi đằng sau là có cái gì out tasting hay là taste bởi đằng sau nó có the delicious delicious có nghĩa là ngon nó là một tính từ uh, delicious là ngon là tính từ thì tính từ nó sẽ cộng với cả cái gì ở đằng trước nào chọn thật nhanh nào chest mạnh dạn chọn chest đúng không bắt đầu tinh ra rồi đấy đúng không đã là tính từ á thì kết hợp với cả động từ ở đây đúng không chest Đấy, có nghĩa là những cái xúc xích này thì cái vị của nó rất là, là có vị rất là ngon nhớ chưa lúc này có nghĩa là có vị rồi Đấy, thì cô nhớ cho cô là gì nếu như là linking verb tức là động từ nối thì không bao giờ đi với tiếp diễn nhớ chưa chỉ đi ở thì đơn thôi có thể là quá khứ hoặc có thể là hiện tại đơn nhớ không? không bao giờ đi tiếp diễn đấy, khi mà chúng ta nói là cái gì đấy nó có mùi hoặc có vị như thế nào đấy không bao giờ dùng dưới dạng tiếp diễn rồi tiếp theo câu 24 Why do you smell? Hay là why are you smelling the milk? Do you think it has gone off? Gone off hay là go off có nghĩa là bị hỏng Cái động từ gốc của nó là go off có nghĩa là bị hỏng Bạn có nghĩ là nó bị hỏng không? Bị hỏng ở đây có nghĩa là bị ôi thiêu bốc mùi á Đấy thì tại sao bạn lại đang smell hay là are you smelling the milk? Ở đây chúng ta để ý kỹ cho cô là đằng sau cái động từ smell và are you smelling nó là từ loại gì. Nếu nó là tính từ thì nó sẽ là động từ nối, còn nếu nó là danh từ thì nó sẽ là động từ thường. thì đây là động từ thường hay nó là động từ nối. Để bắt đầu dễ rồi đúng không? 100% là smell. Sai rồi các em ơi. dùng smell có nghĩa là nó có vị đúng không có vị thì đằng sau phải cộng với tính từ có vị như thế nào mà ở đây đằng sau nó là tân ngữ nhìn kỹ cho cô cái tân ngữ nhá the milk tân ngữ tân ngữ chỉ đến với động từ thường động từ thường thì sẽ có cái tân ngữ ở đằng sau đấy và lúc đấy nó sẽ có nghĩa là nếu à, tại sao bạn ngửi lúc đấy động từ nó có nghĩa là ngửi và lúc đó khi là động từ ngửi thì mình có thể chia ở dạng tiếp diễn được như vậy câu này chúng ta sẽ chọn là are you smelling đúng không why are you smelling the milk tại sao bạn lại đang ngửi cái sữa vậy đó như vậy câu này phải là are you smelling rất là dễ bị nhầm rất là dễ bị nhầm nhớ chưa Đấy, nhớ cho cô này cô nhắc lại cái câu số 24 này thích thì ghi vào trong vở ở đây chúng ta dấu hiệu nhận biết thứ nhất là chúng phải quan sát đã là đằng sau cái phương án này nó có từ milk đúng không? Milk ở đây là sữa, đó là tân ngữ của động từ smell. Được chưa? Smell ở đây nó không có nghĩa là có vị mà phải có nghĩa là ngửi. Đúng không? Không phải không không phải có nghĩa là có vị mà có mùi. Đấy, nó không có nghĩa là có mùi mà có nghĩa là ngửi. Đấy, ngửi thì khi mà nó có nghĩa là ngửi tức là nó là động từ thường thì mình có thể chia ở dạng tiếp diễn tại sao bạn lại đang ngủi như vậy đây là một cái tình huống đúng không đây là cái tình huống cho nên là mình có thể sử dụng thì tiếp diễn được rồi câu thứ 25 câu 25 enjoy và are you enjoying chọn cái gì khó rồi đấy đúng không Do you enjoy hay là are you enjoying the party? Đã 26 rồi, thôi 25 đi tập trung 25 đi các em Lát nốt câu 26 nhá Câu nốt câu 25 đi sao nào Như vậy có hai trường phái đúng không? Có hai trường phái. Một trường phái là do you enjoy và một trường phái là are you enjoying. Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là <laughs> Are you enjoying? Cố gắng nốt hai câu nữa. Tại sao lại là are you enjoying? Enjoy có thể dùng dạng tiếp diễn đấy, đừng có nghĩ là lúc nào nó cũng ở ở ờ, thì hiện tại đơn nha Câu này là Are you enjoying the party? Được chưa? Enjoy Câu này nữa dịch ra là bạn có đang cảm thấy vui không? Are you enjoying the party? Bạn có đang cảm thấy vui không? Chứ không phải là bạn có đang thích cái bữa tiệc này không? Bình thường cái động từ enjoy ấy, bình thường nếu là bình, bình thường á, nó là enjoy thì bình thường có nghĩa là thích đúng không? Thích cái gì đó. Ví dụ I enjoy reading books. Tôi rất là thích đọc sách. Thế thì enjoy nó có nghĩa là thích theo kiểu là nói về một cái sở thích đúng không? Thích thích cái gì đúng không? thì khi nó có nghĩa là thích cái gì ý, thì thường là ám chỉ cái sở thích của chúng ta thế còn nếu mà ám chỉ sở thích thì lúc đó chúng ta có thể nói là do you enjoy parties bạn có thích tiệc tùng không bạn có thích tiệc tùng không và lúc này chúng ta để ý cái từ parties ở đây cô để nó là danh từ số nhiều bởi vì ở đây chúng ta đang nói chung, đang hỏi chung thôi Chứ không nói về một cái bữa tiệc cụ thể nào cả Đúng không? Nói chung Khi đã nói chung rồi thì ám chỉ sở thích Do you enjoy parties? Bạn có thích tiệc tùng không? Thế còn câu này ấy, chúng ta để ý kỹ cho cô Là nó dùng là the party The party Nó dùng mạo từ the Cộng với cả một danh từ số ít Thì lúc đấy nó ám chỉ một bữa tiệc rất cụ thể một bữa tiệc rất cụ thể và ví dụ như là có một bạn bạn ấy đang đứng ở đây bạn ấy và cô cùng tham gia một bữa tiệc cùng đang tham gia một bữa tiệc sau đó cô quay ra cô hỏi bạn là are you enjoy the party bạn có đang cảm thấy vui không đấy thì lúc đấy á, cái từ enjoy đây nó không nó có nghĩa là bạn có đang thưởng thức được cái bữa tiệc này hay không đấy thì enjoy nó còn có nghĩa nữa có nghĩa là đang thưởng thức tận hưởng cái gì đó có thưởng thức hoặc là tận hưởng cái gì đó Đấy, thế còn trong trường hợp này á, thì mình không dịch là bạn có đang tận hưởng được cái bữa tiệc này không mà chỉ đơn giản là bạn có đang cảm thấy vui không được chưa Đấy, thì <clears throat> thì lúc đó thì uh, the party thì mình có thể sử dụng là thì hiện tại tiếp diễn để ám chỉ một cái bữa tiệc rất là cụ thể thì enjoy in ở đây nó không có nghĩa là thích nữa đúng không không có nghĩa là ám chỉ sở thích nói chung nữa mà lúc đấy nó ám chỉ một cái gọi là bạn có đang tận hưởng cái bữa tiệc này không tức là bạn có đang cảm thấy vui không được chưa đó thì cái nghĩa ở đây mình có thể tạm hiểu nó có nghĩa là tận hưởng bạn có đang tận hưởng được cái bữa tiệc này không đấy còn đang cảm thấy vui hay không câu này khó đúng không rồi câu cuối đi nào tất nhiên là phải có người quay rồi chứ làm sao muốn tự cô quay được câu 24 có gì đâu mà thắc mắc tại sao bạn lại đang ngửi đúng không khi mà chúng ta nói là ngửi thì nó là động từ thường còn khi mà từ smell á, nó là động từ nối thì lúc đấy nó có nghĩa là có gọi là có mùi gì đó có mùi thì đằng sau thường mình phải dùng tính từ chứ đúng không cái gì đó có mùi ví dụ mùi mùi tệ thế mùi kinh khủng thế mùi rất là ghê đấy, đúng không rồi nốt câu cuối đi nào You haven't said a word all morning. Cả sáng nay chả thấy nói câu nào thế. Bạn đang nghĩ gì thế? Hay là what do you think? What are you thinking? About hoặc là what do you think about? Câu này chọn gì đây? Think. Rất nhiều người chọn do you think. Từ think này nó cũng giống như cái từ enjoy á giải thích nốt cái từ think nha. Think. Khi là verb bình thường, đó, khi là verb bình thường thì nó sẽ có nghĩa là suy nghĩ về cái gì. Nó có nghĩa là suy nghĩ. Suy nghĩ về cái gì thì lúc đấy nó hay đi với cả think of hoặc là think about đúng không? suy nghĩ về cái gì ám chỉ hành động suy nghĩ ở đây chúng ta phải hiểu ám chỉ hành động suy nghĩ hành động tôi đang suy nghĩ rằng là ngày mai sẽ nghỉ một một hôm để đi chơi đấy gọi đang suy nghĩ về cái việc đó tiếp theo khi nó là linking verb khi nó là linking verb thì lúc đấy nó có nghĩa là nghĩ rằng nghĩ theo kiểu là đưa ra quan điểm nghĩ nhá nó cũng có nghĩa là nghĩ nhưng nó ám chỉ nó đưa ra quan điểm đưa ra suy nghĩ đưa ra quan điểm ám chỉ đây là đưa ra quan điểm bạn nghĩ gì về virus corona bạn nghĩ gì về virus corona thì lúc này chúng ta dùng là what do you think about coronavirus what do you think about coronavirus đúng không bạn nghĩ gì thế còn tôi đang suy nghĩ là ngày mai tôi sẽ nghỉ một hôm đấy I'm thinking about Thế bây giờ chúng ta quay lại câu này Bạn chả nói cái lời nào thế Bây giờ nó hỏi là bạn bạn đưa ra ý kiến đúng không? Cái ý kiến của bạn, quan điểm của bạn về cái gì Hay là hỏi là bạn đang nghĩ gì trong đầu thế Mà chả nói câu nào Thế cho nên câu này chúng ta chọn gì đây? <laughs> đúng rồi, cô thấy rất nhiều comment đúng rồi What are you thinking about? Hiểu chưa? Đó, câu này đáp án đúng là What are you thinking about? bạn đang nghĩ gì thế đó thì thôi rất là đơn giản đúng không đấy, nhưng mà nhiều khi mà không không biết nó làm sai đâu. đấy, tóm lại chúng ta nhớ cho cô là gì một cái là chỉ hành động nhớ, còn một cái là chỉ đưa ra quan điểm thực ra cái này cũng người ta cũng gọi cái linking verb này đôi khi nó gọi là động từ chỉ trạng thái đó đúng chưa đưa ra quan điểm khi đưa ra quan điểm thì không dùng dưới dạng verb in đấy nhớ chưa linking verb này không dùng dưới dạng in không dùng dưới thì tiếp diễn mà bao giờ cũng dùng một thì đơn thôi được chưa bao giờ cũng dùng thì đơn Đấy, tóm lại là chép cái này vào nhớ nhá ghi nốt vào đây nữa là gì không dùng dưới thì tiếp diễn nhá. cái này là không dùng với thì tiếp diễn Ok, rồi như vậy cô hy vọng là hôm nay qua cái phần live này thì chúng ta cũng đã nắm được một chút những cái kiến thức về cái phần gọi là động từ nối đúng không Đấy, tức là chúng ta phải chú ý cho cô là có những cái động từ á, nó vừa có thể là động từ thường vừa có thể là động từ nối và chúng ta phải phân biệt được phân biệt được nhìn vào một câu á nhìn vào một câu thì phải biết là khi nào nó là động từ thường khi nào nó là động từ nối thế thì thông thường động từ thường á đúng không là ám chỉ hành động Thế ám chỉ hành động Ví dụ đây là hành động suy nghĩ đúng không hành động là xuất hiện hành động là nhìn vào cái gì đó hành động là ngửi là nếm đúng không? Đấy chỉ hành động, đấy chưa? Động từ thường là chỉ hành động. Thế còn linking verb thường ám chỉ trạng thái, đấy chưa? Một cái là hành động, một cái là trạng thái. Trạng thái ở đây là gì? Có vị gì đó, có mùi gì đó, dường như là trông có vẻ như là hoặc là đưa ra quan điểm đúng không? Tôi nghĩ rằng là trạng thái đấy. đấy chưa? Đấy hoặc là gì? Cảm thấy đang đang hưởng thụ cái gì đó đúng không? à sorry trạng thái đây là um, cái sở thích sorry đấy thế còn hành động đúng không hành động là đang đang hưởng thụ một cái gì đó đó thế còn si nữa đúng không nhớ là động từ si thì thì bình thường động từ thì nó sẽ có nghĩa là gì là đi gặp bác sĩ này hoặc là ví dụ I'm seeing the doctor tomorrow ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ này Đấy, thì I'm seeing the doctor tomorrow có nghĩa là ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ ngoài ra see nó còn có nghĩa là nhìn thấy trông thấy cái gì đó đấy là đấy là động từ chỉ hành động Thế còn nếu mà là trạng thái thì see nó bằng với cả understand là hiểu đúng không? Hiểu là trạng thái mà, đúng không? Trạng thái đầu óc của chúng ta là chúng ta hiểu cái gì đó chứ nó không phải là hành động nhá. Thế thì nhớ cho cô là động từ thường là chỉ hành động, thế còn động từ mà gọi là linking verb nó chỉ trạng thái. Ok, trạng thái thì thông thường đằng sau nó sẽ đi với cả tính từ. Đấy, thế còn hành động thì đằng sau nó thường sẽ có tân ngữ, được chưa? Mà tân ngữ thì động từ chỉ hành động bao giờ cũng phải là có trạng từ bổ nghĩa cho nó. Rồi, hy vọng là chúng ta hiểu được rồi nhé. <clears throat> trạng thái yêu cô <laughs> đúng rồi love đúng không yêu cũng là một cái động từ chỉ trạng thái Đấy, những cái động từ chỉ trạng thái nhớ chưa Đấy, thường thì thì không bao giờ dùng dưới dạng tiếp diễn Đấy, còn hành động thì có thể dùng ở dưới dạng tiếp diễn được chưa ok bây giờ chúng ta comment thử xem hôm sau chúng ta muốn học cái gì nhá cô lưu ý là cái phần này là cái phần word, ờ, phần ờ, ngữ pháp có trong cái Unit 2 của chương trình lớp 11 thí điểm. Em lớp 10 vẫn vào, lớp 11 lẫn 12 xem cô dạy Anh Văn. Quốc công là bạn rất là chăm đấy, sắp sửa chăm như anh ờ, Trần Tèo rồi đấy. Trần Tèo là toang ba câu đây này, không phải là dễ đúng không? Lớp 12 cũng cần phải học, không phải bạn nào cũng biết cái này đâu. Ok, comment xem là hôm sau ờ, Hôm sau thì cô sẽ lại quay lại chương trình lớp 11 cũ nhá Đấy, cứ cách tuần Chủ nhật này thì là thí điểm mới thì Chủ nhật sau sẽ là chương trình cũ Bởi vì là chúng ta đang có hai chương trình song song Mà cái lực lượng chương trình cũ là cái gọi là lực lượng rất là đông đảo Đây, chuyên đề ngữ pháp đây Mệnh đề quan hệ hay là còn gọi là câu trẻ Câu trẻ hay là câu nhấn thì nó cũng là một trong những cái chủ điểm ở trong chương trình ngữ pháp mới đấy Lúc gọi mệnh đề quan hệ, chúng ta có vẻ rất là sợ mệnh đề quan hệ Năm hôm hôm nào cũng thấy comment mệnh đề quan hệ, có vẻ rất là sợ. Danh động từ hoàn thành Danh động từ hoàn thành Ok Mệnh đề quan hệ rất nhiều bạn sợ mệnh đề quan hệ hôm sau chúng ta sẽ học mệnh đề quan hệ nhé chúng ta ưu tiên học những cái gì có trong sách giáo khoa chưa? những cái chuyên đề có trong sách giáo khoa chưa? ok hôm sau sẽ học mệnh đề quan hệ nhé ngữ pháp tiếp nhé ngữ pháp tiếp mệnh đề quan hệ phát âm ss e, này wow, dễ quá rồi nhiều bạn không biết phát âm cái đó dạy phát âm mệt lắm mệnh đề quan hệ nhé ok hôm sau về đến quan hệ thì mới hay cũ đều học được hết Kể cả các anh chị lớp 12 học được hết đúng không? Ok, rồi như vậy là chúng ta sẽ thống nhất là buổi Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ học ôn về mệnh đề quan hệ Và qua cái phần bài tập ôn á, thì chúng ta sẽ nắm được, ờ, củng cố lại cho chúng ta các kiến thức liên quan đến mệnh đề quan hệ Ok, đó thì bây giờ chúng ta hãy nói lời tạm biệt nhau đi nào It's time to say goodbye